Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết sớm của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, từ chiều ngày hôm qua, mưa lũ tại khu vực miền Trung coi như là chấm dứt. Chỉ còn mưa cục bộ ở khu vực vùng núi, thời tiết chuyển sang trạng thái nắng, sẽ có nắng xuyên suốt trong 4 ngày tới. Nhưng quý bà con cũng cần phải chú ý, hiện nay mực nước trên các sông từ Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Bình đang xuống rất chậm. Trong khi đó, thì cơn bão Nesat đang di chuyển vào khu vực Trung Bộ với cường độ hiện tại nào vào khoảng cấp 10 cho đến cấp 11, giật cấp 13. Có một điều là là mắt của bão đã bất ngờ xuất hiện khá rõ ràng. Đây là một điều hiếm thấy ở những cơn bão có cường độ dưới cấp 12. Điều này chứng tỏ cơn bão Nesat đang có cấu trúc trung tâm không ổn định. Chính vì vậy mà nó có thể xe mạnh lên rất nhanh và dễ suy yếu nhanh. Theo nhận định mới nhất của các cơ quan dự báo khí tượng, thì cơn bão này có thể sẽ đạt cường độ cực đại là cấp 13 cho đến cấp 14, giật cấp 16. Vào hồi 4 giờ sáng nay, ngày 17 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất khu vực gần trung tâm bão mạnh cấp 11 cho đến cấp 12, tức 117 cho đến 133 km/h, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng 15 cho đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông Bắc, cách đảo Hải Lam của Trung Quốc khoảng 390 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất khu vực gần trung tâm bão mạnh cấp 12 cho đến cấp 13, tức 130 cho đến 145 km/h, giật cấp 15 cho đến cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 17,5 cho đến 22 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 cho đến 15 km. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Lam của Trung Quốc khoảng 160 km về phía Nam Đông Nam, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất khu vực gần trung tâm bão mạnh cấp 11, tức 103 cho đến 117 km/h, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 cho đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 15 cho đến 21,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 cho đến 118 độ kinh Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ của bão sẽ suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, cho nên ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 9 cho đến cấp 10, sau tăng lên cấp 11 cho đến cấp 13, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5 cho đến 7 mét, vùng gần tâm bão từ 8 cho đến 10 mét, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc của quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông mạnh, Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Trong bản tin buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết về cường độ và vị trí có khả năng sẽ đổ bộ của cơn bão. Tiếp theo sẽ là bản tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 mét, biển động mạnh. Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở khu vực vùng núi phổ biến là từ 14 cho đến 17 độ, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là từ 17 cho đến 20 độ. Trong ngày và đêm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 15 cho đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ từ 18 cho đến 21 độ, khu vực Bắc Trung Bộ là từ 19 cho đến 22 độ. Tiếp theo sẽ là bản tin dự báo thời tiết, chi tiết các khu vực trên phạm vi cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, Đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, vùng núi từ 17 cho đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, phía Nam nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 21 cho đến 23 độ, phía Nam từ 19 cho đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 30 cho đến 32 độ, phía Nam từ 27 cho đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mây, chiều và tối có mưa rào và rông vài rác, cục bộ có mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27 cho đến 29 độ, phía Nam từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 cấp 3 nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Tiếp theo sẽ là bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm nay. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 m. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần đến cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến bắc mạnh dần đến cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2,5 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 cho đến 2 mét. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 cho đến 1,5 mét. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Phía Đông, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 10 cho đến cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 4 cho đến 7 mét. Vùng gần tâm bão cao từ 8 cho đến 10 mét. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, riêng vùng biển phía đông có gió mạnh dần đến cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 cho đến cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây tây bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây bắc cấp 3 cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 cho đến 1,5 mét. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết.